Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh BLV hút lúa của mình và cũng giống như kênh gà bóng hai lúa Thì hôm qua anh em cũng đã xem cái trận mình bình luận cho tất cả anh em là cái trận Bỉ và Morocco nha anh em Thì cái trận này mình cho anh em nằm hiệp 1 Bỉ chấp góc và Bỉ chấp góc nguyên trận nữa nha anh em Thì anh em cũng xem anh em cũng biết rồi Bỉ à, hiện tại hiệp 1 không là đã 7 quả góc rồi anh em 7 quả góc nguyên kèm Bỉ rồi thì anh em nào mà nằm cái mã kèo giống như mình cho thì anh em nó cũng vô bờ nha thì mình nhận định đó, cái lúc mà mình đang lên video này thì cái lúc này mới hết hiệp một anh em tỷ số 7 cũng đang đang là không đều nhưng mà góc thì hiệp một cũng đã nổ tài tưng bừng luôn rồi anh em thì anh em ờ, nào mà đang chơi bên ngoài á không chơi được những mã gốc này á, mình khuyên anh em đăng ký cái trang để anh em chơi nha thì hiện tại hôm nay cũng rất là nhiều anh em về kêu mình hướng dẫn cách đăng ký trang và vào nhóm của mình chơi cùng anh em của mình trong nhóm nha thì hiện tại cái nhóm của mình rất đông anh em thì cái nhóm của mình không có thu phí bất cứ anh em một đồng nào nha anh em thì anh em không có quan trọng về cái vấn đề mà thu phí hay không nha thì cái nhóm cái nhóm của mình á anh em vào chơi thì anh em chỉ cần đăng ký cái trang bên mình anh em chơi là được rồi anh em không cần đóng phí nha thì để tại sao mình kêu anh em đăng ký cái trang mình chơi tại để anh em chơi chung một cái trang chung một hệ thống đó anh em thì ra kèo mình ra kèo mình cho anh em cái kèo nào thì anh em đánh cái kèo đó đều có hết nha rất là dễ nha anh em chứ anh em đang chơi bên ngoài giống như cái mùa World Cup này là cái giải bóng lớn của thế giới nha anh em anh em chơi cái mùa World Cup này mà anh em chơi cái mã trận trên dưới không thì nó tù anh em chỉ có con đường chết thôi chứ không có lời đời nổi đâu nha anh em thì bây giờ mình mới phiên anh em vào cái mã kèo uh, tài gốc hoặc tài thẻ thì anh em mới lợi thế nhất nha thì nếu mà anh em nào cùng máu với mình mà muốn vào chơi những cái mã kèo gốc kèo thẻ này á hoặc là anh em đánh trận đánh gì trong bất cứ cái gì trong trang thì anh em cũng ăn nhiều hơn ở ngoài ở ngoài anh em chơi qua thầu qua cò nó cho anh em ăn 8 ăn 7 trong trang mình ăn đủ không anh em nhiều khi anh em đánh thua ốm lại ăn ít mà nhiều khi anh em đặt ít mà anh em lại ăn nhiều nó là quan trọng nó là như vậy nha anh em thì bây giờ mình mới khuyên anh em chơi trang nó mới hiệu quả nhất thì nếu mà anh em nào có trùng máu hoặc là thích vào chơi trang và thích vào nhóm của mình chơi á thì anh em cứ liên hệ qua Zalo của mình là 0937318970 hoặc là Telegram kèo bóng hai lúa thì anh em nay anh em cũng nghe đến kèo bóng hai lúa thì anh em thấy cái sự uy tín của mình rồi. Kèo bóng hai lúa bây giờ trải khắp mạng xã hội luôn anh em, từ Facebook tới tiktok hoặc là zalo đều có kèo bóng hai lúa đặng hỗ trợ tất cả anh em trực tiếp 24 giờ trên 24 giờ luôn nha anh em tất cả các giải đấu hai lúa đều ủng hộ và trực tiếp đẩy kèo cho anh em thì hôm nay mình sẽ vào cái trận đấu mà mình nhận định cho tất cả anh em mình sẽ nhận định cho tất cả anh em là cái trận đấu bồ đồ nha và uruguay nha anh em đó là trận này là của bảng H nha anh em bảng H Bồ Đào Nha và Uruguay thì anh em Bồ Đào Nha gặp Uruguay vào lúc 2 giờ nha anh em vào lúc 2 giờ ngày 29 tháng 11 thì anh em cũng thấy trên bảng xếp hạng, Bồ Đào Nha đang đứng vị trí đầu bảng xếp hạng với 3 điểm. Còn trong khi đó Hàn Quốc đang đứng nhì bảng với một điểm anh em và Uruguay đứng thứ ba và Ghana để thua Bồ Đào Nha cái trận trước là đã đứng cuối bảng rồi anh em thì hiện tại Bồ Đào Nha đang có một cái lợi thế đi vào vòng trong rất là lớn nha anh em thì trận này Bồ Đào Nha gặp Uruguay nếu mà trận này Bồ Đào Nha cầm qua thì Bồ Đào Nha cũng vẫn có cái cơ hội mà đứng đầu bảng để đi tiếp anh em Hàn Quốc trận này gặp Ghana thì cũng là cái cái, tình tình huống khó cho Hàn Quốc nha anh em là cũng là cái trận khó cho Hàn Quốc thì anh em mới quan trọng cái trận này Bồ Đào Nha nó chấp cái mã kèo bao nhiêu và cái đội hình ra sân của nó là như thế nào anh em mới có một cái cách đánh hiệu quả nha đây anh em cũng thấy cái phong độ của thằng Bồ Đào Nha phong độ của thằng Bồ Đào Nha cái trận gần nhất là nó thắng thằng Ghana với tỷ số 3-2 nha anh em và trước đó thắng Nigeria với tỷ số 4-0 còn trong khi đó thằng Uruguay trận rồi nó hòa Hàn Quốc và trận trước nó thắng Canada trong cái giải rào giàu hữu và thắng thua Iran luôn anh em thua Iran luôn thằng Uruguay này hình như nó kỵ màu với châu Á anh em kỵ màu với châu Á nha nó đã thua Iran với tỷ số 1-0 luôn anh em còn trong lịch sử đối đầu trong lịch sử đối đầu anh em cũng thấy họ cái trận World Cup ngày 1 tháng 7 2018 là Uruguay nó ăn thằng bò Đầu Nha luôn anh em cái ngày này là cái ngày sinh nhật của mình luôn anh em mà Uruguay nó ăn thần tượng Ronaldo của mình luôn còn anh em xem cái đội hình dự kiến của hai đội ra sân nha anh em thì bên phía Bồ Đào Nha chơi với sơ đồ 4-3-3 bên phía Uruguay cũng chơi với sơ đồ 4-3-3 luôn anh em thì trên phía hàng công của Bồ Đào Nha có Felix và Ronaldo Ronaldo đã tiến giữa nha anh em và Bruno Fernandes Uruguay thì cũng không kém gì anh em trong khi đó có Luis Suarez và neuer nha anh em thì hai cầu neuer đang một cái cầu thủ mà rất sáng trong cái ờ, mùa giải năm nay nha anh em rất sáng giá trong mùa giải năm nay thì hai đội này cũng rất, rất là nhiều siêu sao thì anh em cũng trận này cũng không ít gì đâu nha anh em trận này sẽ bàn thắng sẽ rất là nhiều còn cái tỷ lệ kèo á đây anh em xem cái tỷ lệ kèo bồ đầu nha trận này chấp với 0,5 nha anh em bồ đầu nha chấp 0,5 và tài xỉu 2,5 thì cái trận này anh em cứ vào cái mã tài cho mình còn cái mã trận mình sẽ xem cái đội hình ra sân mình sẽ gửi lên nhóm cho tất cả anh em sau thì anh em muốn đánh cái mã trận á, thì mình phải có cái đội hình chính thức mình phân tích kỹ rõ ràng mình mới đưa cái kèo lên cho anh em chứ không phải mình đưa cái kèo bừa lên cho anh em để anh em đánh anh em tập nha thì mình phải phân tích rõ ràng mình mới đưa kèo cho tất cả anh em nha đây mình xem cái tỷ lệ kèo thực tế anh em đây là cái kèo thực tế nha Bồ Đào Nha chấp nửa trái và tài xỉu 2,25 anh em 2,25 nhưng mà anh em vào thẳng cái mã kèo 2,5 cho mình vào thẳng cái mã kèo tài 2,5 cho mình luôn nha anh em anh em vào thẳng cái mã kèo 2,5 cho mình luôn và hiệp 1 anh em vào thêm cái một cái mã kèo tài 0,75 ăn 75 luôn anh em anh em hiệp 1 anh em vào thêm cái mã kèo này cho mình nữa nha thì góc anh em cũng biết bầu đầu nha đá góc rất là thấp nha anh em bồ đầu nha đá góc rất là thấp mà nó chấp Uruguay 1,5 1,5 và tài xỉu 9 thì cái trận này anh em có thể vào cái mã xỉu góc được xỉu góc được nha anh em xỉu góc được còn hiệp 1 góc là 4 bồ đầu nha chấp 0,75 thì cái nếu mà anh em muốn đánh góc anh em cứ trong nhóm của mình muốn đánh góc không quan trọng về cái vấn đề góc đầu trận nha anh em đánh từ phút 15 đổ đi anh em vào xem 15 phút đầu có rất là ít góc thì anh em không nên vào 15 phút đầu góc anh em cứ nên ngưng 15 phút đầu anh em bỏ và 15 phút sau anh em hạ đánh thì cái lúc đó kèo mình sẽ tung mã kèo trực tiếp lên trong nhóm cho tất cả anh em thì còn anh em nào muốn chơi cái những cái mã kèo này anh em cứ liên hệ qua cho mình mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em đăng ký để chơi thì cho anh em xem cái trận đấu gần nhất của Bồ Đào Nha và Uruguay nha anh em thì cái trận đó Uruguay ăn Bồ Đào Nha với tỷ số 2-1 vào lúc năm 2018 đây đây là cái trận World Cup năm 2018 nha anh em thì cái lúc đó góc là tới 10 Bồ Đào Nha tới 10 góc luôn nha anh em Bồ Đào Nha tới 10 góc Bồ Đào Nha để nghiêng về góc lúc đó thì trận này anh em cũng có thể vào Bồ Đào Nha chấp góc được nha anh em anh em cứ vào tài và vào góc trận này anh em thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em thì những anh em nào á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 anh em chơi những cái mã kèo trên dưới á, nó rất là tuồn tích anh em thấy nhiều khi cái thằng ông lớn mà lại thua cái thằng ông nhỏ mà nhiều khi nó thắng lúc nào anh em không biết nó thua lúc nào anh em không biết bởi vậy nó tuồn tích nó dàn xếp tỷ số hết rồi nè anh em vào những mã gốc á, nó không có dàn xếp nó không có tuồn tích thì anh em mới kiếm lợi nhuận và cái thèo kèo thẻ nha nè đặc biệt là cái kèo thẻ rất là thơm cái trận nào mà nó ra thẻ thì nay là nhà cái nó khôn lại rồi nè nó không đưa cái kèo thẻ lên sớm nha thì nó đưa kèo lẻ lên sớm là bữa giờ trong nhóm mình quýnh kèo thẻ sớm là toàn là ăn không anh em thì bởi vậy anh em mới biết là quan trọng là anh em quýnh những cái kèo nhỏ anh em mới ăn được nhiều còn anh em quýnh mấy cái kèo lớn anh em chỉ quýnh trên quýnh tài thì thằng trên nó thua mà tài nó ra thì anh em cũng dẫn lỗ lai like. anh em chơi ngoài anh em dẫn lỗ lai like. cái đó là mình khuyên anh em một cái cách trang trọng để anh em vào nhóm anh em tạo một cái trang anh em chơi anh em kiếm được những cái đồng lời từ nhà cái thì đó đến đây mình cũng đã nhận định và phân tích xong cho tất cả anh em thì nếu anh em nào thấy hay để lại cho mình một bình luận nha anh em và anh em nào đang xem mà chưa đăng ký cứ để lại cho mình một lượt đăng ký và một lượt thích nha thì để anh em nhận được những video sau sớm nhất của mình thì hẹn gặp lại anh em ở những video